Tây Tạng cũng vào trái đất cho sinh mệnh đến từ sao kim. Ngày 4 tháng 2 năm 1961, một sự kiện đánh dấu sự khám phá vũ trụ đầu tiên của nhân loại. Liệu có hay không loài người ở một hành tinh khác, cụ thể là sao kim? FBI từng công bố tài liệu mật, trong đó nói về một nhà khoa học vĩ đại của thời đại Nikola Tesla là người đến từ sao kim. Điều này là thật sao? Trong thế giới, có hay không những người đến từ sao kim khác và mục đích mà họ ở đây để làm gì. Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Duyên Vạn Cổ. Câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ nói đến là lời kể của một sinh mệnh đến từ sao Kim về bí mật của họ. Sao Kim có gì khác so với trái đất? Tại sao con người không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nền văn minh nào trên đó? Cánh cổng để vào trái đất là ở đâu? Làm thế nào mà họ thích nghi được với môi trường trên trái đất? Hành trình khám phá bí ẩn vũ trụ ngày 4 tháng 2 năm 1961, tại bãi phóng tên lửa quốc gia đầu tiên của Liên Xô tràn ngập sự căng thẳng. Nhiều chuyên gia đang chăm chú theo dõi màn hình trong phòng điều khiển, và người đứng đầu phòng điều khiển này không ai khác, chính là Sergei Korolev, cha đẻ của ngành vũ trụ ở Liên Xô và là người đưa Yuri Gagarin, nhà du hành vũ trụ đầu tiên, lên không gian. 3, 2, 1 Tên lửa đầu tiên của nhân loại mang sứ mệnh khám phá sao kim đã bay lên bầu trời trong sự phấn khích của các khoa học gia. Con người đang tiến gần hơn đến việc khám phá những bí ẩn của sao kim hơn bao giờ hết. Liệu người sao kim có thể được tìm thấy hay không? Các nhà khoa học của Liên Xô cũng hồi hộp nín thở, nhìn chăm chăm vào tên lửa khi nó bay ra khỏi bầu khí quyển. Ngay khi họ chuẩn bị bắt tay ăn mừng, thì bộ biến áp của tàu vũ trụ gặp sự cố, khiến cho động cơ phát điện thất bại và ngừng hoạt động. Kết quả là thiết bị khám phá chưa thể rời khỏi quỹ đạo đồng bộ của trái đất. Tuy nhiên Sergei không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, ông tiếp tục kiên trì và thực hiện thêm 9 lần nữa, cho đến khi ông qua đời, nó vẫn không thành công. Mãi cho đến ngày 1 tháng 3 năm 1982, tàu thăm dò Venera 13 của Liên Xô cuối cùng đã hạ cánh thành công xuống sao Kim. Thật không dễ dàng gì, sau 13 lần thử, Cuối cùng nó cũng chụp được bức ảnh đầu tiên trên sao kim, một bức ảnh khiến các nhà khoa học trên thế giới đều đổ xô đi xem. Quả nhiên, hành tinh này trông giống như trái đất, chỉ khác là bầu trời của trái đất có màu xanh lam, còn bầu trời của sao kim có màu cam. Dưới bầu trời màu cam là những ngọn núi vô tận giống như trái đất. Các nhà khoa học thực sự rất phấn khích. Liệu chúng ta sắp tìm ra sinh mệnh sống trên sao kim không? Tất cả mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi những bức ảnh khác được gửi về từ tàu thăm dò số 13. Sau hơn một giờ, cuối cùng cũng có bức ảnh thứ hai. Nhìn vào bề mặt đá của sao kim, nhìn từ khoảng cách gần, có vẻ như bề mặt đá của sao kim được bao phủ bởi những vết nứt lớn và không có sự sống. Các nhà khoa học đã sửng sốt trong giây lát và có vẻ như tình hình không ổn. Đây không phải là vùng đất ngập nước đầm lầy như mong đợi. Sau khi tàu vũ trụ 13 gặp trục trặc và không sử dụng được, Liên Xô sau 4 ngày tiếp tục gửi tàu thăm dò số 14 cất cánh đến sao Kim. Hình ảnh được chụp bởi tàu số 14 lần này còn rõ ràng hơn cả tàu số 13, nhưng đáng buồn tương tự lại xảy ra. Tàu số 14 chỉ kịp chụp được hai bức ảnh trước khi hỏng. Các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân, đó là bởi vì nhiệt độ bề mặt của sao kim cao tới 470 độ C và 90 ATM. Chính điều đó đã khiến hai con tàu của chúng ta phải rất vất vả mới chụp được bốn bức ảnh gửi về. Như vậy là không hề có nền văn minh đầm lầy nào ở đây và sẽ không có bất kỳ loài sống nào được biết đến trên trái đất có thể sống sót. Dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất đó, nên câu chuyện về người sao kim chỉ có thể là một câu chuyện cổ tích. Tưởng chừng như câu chuyện về sao kim sẽ đi vào dĩ vãng cho tới những năm 1980 của thế kỷ 20. Bỗng nhiên có một người phụ nữ người Mỹ tên là Ornac, Onac xuất bản một cuốn tự truyền. Cô tự xưng mình là người tới từ sao kim lời tuyên bố của du khách Sao Kim. Trong cuốn Tôi đến từ Sao Kim, Ornat đã tuyên bố rằng cô sinh ra trên Sao Kim và sống ở một thành phố có tên là Teutonia. Kiến trúc của thành phố rất giống với thành phố trong các bộ phim cổ tích của Disney. Ornat sống một cuộc đời không lo nghĩ. Ở thế giới đó, cô có một người thầy chính là chú của cô, một nhà hướng dẫn tâm linh đáng kính đã giới thiệu cho Ornat về những điều kiện sinh tồn của con người trên trái đất cô cảm thấy con người phải sinh sống rất khó khăn nên quyết định đến trái đất để giúp đỡ họ. Chú của Omnat rất tán thành với quyết định này của cô và nói rằng việc đến trái đất để giúp đỡ con người là một việc rất có ý nghĩa. Bởi vì sau khi đăng cao cảnh giới ở đây và trở về sao kim, cô có thể trở thành một giáo viên tâm linh được kính trọng như chú của mình. Đến đây thì chắc hẳn mọi người đều có thắc mắc. Chẳng phải vừa rồi không phải đã nói sao kim có nhiệt độ cao và áp suất cao và bề mặt của sao kim là một hoang mạc không sinh khí sao? Và tại sao thời gian trước chúng ta không tìm thấy nền văn minh nào? Amnet giải thích rằng vì thời gian và không gian của nền văn minh sao kim không phải là thời gian và không gian bốn chiều mà con người chúng ta đang sinh sống, nên con người không thể nhìn thấy hoặc chạm vào được. Cánh cổng và trái đất cho sinh mệnh đến từ sao kim sau khi quyết định giúp đỡ con người trên trái đất, cô tạm biệt chú của mình, người thân và bạn bè vào năm 1951 theo giờ trái đất. Cô lên tàu mẹ ở Teutonia và bay đến trái đất. Con tàu vũ trụ đã đưa Omnath đến một tu viện ở Tây Tạng, lần đầu tiên đến trái đất. Omnath còn chưa có cơ thể con người và để thích nghi với môi trường sống của trái đất, trước đó cô cần phải giảm tần số hay ép xung của mình xuống. Các nhà lạc ma tại thư viện và khách thăm viếng từ Sao Kim đã hợp tác trong nhiều năm để họ có thể giúp Omnet giảm tần số. Chính vì vậy Omnet đã ở trong thư viện này 4 năm và cuối cùng cũng thành công. Omnet không giải thích chi tiết ép sung hay hạ tần số là gì, nhưng cô ấy nói rằng khi dạng sóng đi từ cao xuống tầng thấp thì mức năng lượng cũng phải giảm xuống theo. Nếu không, cơ thể vật chất của sinh mệnh ở tầng thấp không thể chịu được năng lượng khổng lồ của sinh mệnh ở tầng cao. Sau khi giảm tần số, bước tiếp theo là tìm một cơ thể con người cho cô ấy. Một vị lạc ma trụ trì tại ngôi đền đã sử dụng thần thông của mình để xem xét tất cả các yếu tố và ông nói với Omnac rằng thời điểm để trở thành người trên trái đất đã đến. Ngay lúc này ở tiểu bang Tennessee của Hoa Kỳ có một cô bé 7 tuổi tên là Shayla đã gặp tai nạn giao thông, chết người và không thể cứu vãn được. Kayla đã cầu nguyện trước khi chết và lời cầu nguyện của cô ấy đã được sứ giả nhận trong thời gian và không gian của sao kim. Vì vậy, một sinh mệnh cao cấp đã quyết định dẫn cô ấy đến sao kim và bảo Omnath nhảy vào đó. Omnath đã có thể đi đến đó và sử dụng cơ thể của cô bé ấy để chính thức tham gia vào cuộc sống của con người. Nhân tiện sau khi Omnath nhảy vào cơ thể của cô gái, cuộc sống con người trên trái đất của cô chính thức bắt đầu. Trong bệnh viện, các đường sống của máy theo dõi tim phổi lúc này bị xẹp thì bất ngờ phục hồi. Các bác sĩ quá vui mừng khi thấy Sela hồi sinh. Thực tế lúc này cô đã biến thành Omnac. Kể từ đó Omnac thay thế Sela trở về nhà với cha mẹ trái đất của mình để sống phần còn lại cuộc đời của Sela. Cô kết hôn, sinh con và ly hôn như những người trên trái đất và viết trải nghiệm cuộc sống của mình thành một bộ ba cuốn sách có tên Bộ ba sao kim, tôi đến từ sao kim những tranh cãi và bằng chứng khoa học sau khi ba cuốn sách của cô được xuất bản ra đã thu hút rất nhiều độc giả và có được một lượng fan đông đảo. Tuy nhiên cuốn sách này cũng gây ra nhiều tranh cãi và nhiều người cho rằng nội dung được viết ra hoàn toàn là bịa đặt và những nhà khoa học ban đầu cũng ngó lơ về nó. Tuy nhiên người chồng cũ của cô lại công khai ủng hộ vợ cũ và bày tỏ niềm tin vào mọi điều mà Onet nói. Anh cho rằng các nhà khoa học hơn 2.000 mấy năm trước vẫn tin trái đất phẳng, thế thì chuyện vợ cũ tôi kể cũng không có gì là không thể. Ngoài ra, rất nhiều fan của cô đã lên tiếng bên vực, cho rằng những lời cô nói hoàn toàn có thể được chứng minh bởi một nhà khoa học ở thế kỷ 18 tên là Emmanuel Swedenborg, người có thể sánh ngang với Isaac Newton. Sau khi thành công trong sự nghiệp khoa học lấy lượng của mình, Swedenborg bỗng chuyển hướng sang nghiên cứu tâm linh học. Trong tác phẩm Trái đất trong vũ trụ, Us in the Universe của Swedenborg có miêu tả rằng trên sao kim có thành phố, còn có thôn làng, có núi, có sông và đương nhiên là có cả sinh mệnh tồn tại. Nhưng hình thức tồn tại của sinh mệnh trên sao kim không phải là hình thái vật chất của trái đất chúng ta. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 18, Swedenborg đã khẳng định rằng việc gửi tàu thăm dò tới sao kim hòng tìm kiếm sinh mệnh trên sao kim thực sự là vô vọng. Ông nói rằng người sao kim không có thân thể giống như con người và có hình dạng hoàn toàn khác. Sinh mệnh sao kim có linh tính nhất sống ở một bên của hành tinh, còn những sinh mệnh có mật độ vật chất cao hơn, linh tính kém sẽ sống ở phía bên kia của sao kim. Swedenborg tuyên bố rằng ông có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm với người sao kim. Ông cho biết trí tuệ và niềm vui của sinh mệnh, linh tính trên sao kim nằm ở việc chia sẻ những điều họ biết với người khác. Ông còn cho rằng sao kim và trái đất có mối liên hệ chặt chẽ là hai hành tinh không thể tách rời trong hệ mặt trời. Người hâm mộ không chỉ dựa vào Swedenborg mà còn tìm thấy một số sự kiện làm bằng chứng. Trong khoảng thời gian mà Omnet tuyên bố tái sinh trên trái đất, vào đầu những năm 1950, các kênh truyền thông đã đưa tin một số lần nhìn thấy tàu mẫu hạm ngoài hành tinh. Ví dụ như vào ngày 27 tháng 8 năm 1951, tờ Ipiland ở Texas đưa tin Viện Công nghệ Texas Lubbock thuộc bang Texas, có một số giáo sư đã chứng kiến một tàu mẫu hạm ngoài hành tinh khổng lồ bay ngang qua. Kích thước của mẫu hạm này lên đến 300 mét, giống như máy bay hàng không mẫu hạm. Ngoài trừ những giáo sư này, còn có hàng trăm người ở Lubbock cho biết rằng họ đã nhìn thấy con tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh đó. Vào thời điểm đó, các thành phố khác của Mỹ cũng đã có báo cáo về việc nhìn thấy UFO. Trong mỗi lần đó, hình dạng mẫu hạm ngoài hành tinh lại trông khác hẳn. Có lúc nó hình đứa xì gà, có lúc hình đĩa, nhưng đặc điểm chung là kích thước của nó đặc biệt lớn. Trong một số trường hợp, nhân chứng mô tả lại rằng chiều dài hoặc đường kính của UFO này thậm chí lên tới 200 mét. Bởi vì trí tưởng tượng của công chúng về người sao kim đã kéo dài hàng thập kỷ, nên khi giới truyền thông đưa tin về việc Omnath tuyên bố là người sao kim tái sinh trên trái đất, thực sự đã khơi dậy sự hứng thú rất lớn. Vô số các nhà khoa học và truyền thông đã phỏng vấn Omnath về tuyên bố cô có phải là người sao kim hay không, mọi người có những ý kiến khác nhau. Trong quá trình phỏng vấn dù chưa khẳng định được cô có phải là người sao kim hay không, nhưng có một cảm giác khá nhất quán là thái độ của cô khi mô tả những câu chuyện của mình khá chân thành. Những tiến bộ trong khám phá của nhân loại sau khi Liên Xô đạt đến đỉnh cao của sự việc khám phá sao Kim vào năm 1982, thành tựu nổi bật nhất là tàu vũ trụ Magellan của NASA. Nó chụp được nhiều ảnh radar độ phân giải cao về bề mặt của sao Kim. Trong trường hợp độ phân giải cao nhất, nó có thể đạt đến 1 pixel, hiển thị một khu vực diện tích từ 120 đến 300 m2 trên bề mặt sao Kim. Trong số các hình ảnh tàu Magellan truyền về, nhà khoa học đã tìm thấy một loạt cảnh quan được gọi là Phara hay đỉnh núi Bánh Quy hoặc đỉnh núi Dùng Nham. Chúng là những ngọn núi phẳng gần như tròn, cao khoảng 1.000 mét và có đường kính từ 20 đến 50 km và trông giống như một loại kiến trúc. Sau khi bức ảnh được công bố, những người hâm mộ sao kim đã đoán rằng có thể có đó là một thành phố của sao kim và người sao kim ẩn chứa trong những phara đó. Đối với dự đoán này, các nhà khoa học luôn giữ im lặng, nhưng họ cũng đưa ra những suy đoán của riêng mình. Một số nhà khoa học cho rằng có khả năng tồn tại sinh vật trong tầng khí quyển. Vậy, liệu có sự tồn tại của sự sống trên sao kim? NASA tự tin nói rằng một khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ biết bởi vì NASA đang lên kế hoạch quay lại sao Kim vào năm 2030. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ biết chi tiết hơn sau 7 năm kể từ bây giờ. Tuy nhiên, âm nát đã phản đối những nỗ lực khám phá này vì theo cô không có sự sống trên sao kim trong không gian này. Nói đến lý do vì sao, Ornac đã trình bày chi tiết về nguồn gốc của loài người trên trái đất. Cô nói rằng trong hệ mặt trời có 6 hành tinh là anh em, bao gồm sao thủy, sao kim, trái đất, sao hỏa, sao thổ và sao mộc. Vì là anh em nên cũng có người già và người trẻ. Sao kim là hành tinh lớn nhất trong số đó, còn trái đất là em út người sao Kim đã chứng kiến sự phát triển và sự ra đời của trái đất, cũng như quá trình trở thành hành tinh xanh lá cây. Trên các hành tinh anh em khác trong hệ mặt trời đã có nhiều nền văn minh từ lâu, tuy nhiên phần lớn không còn nằm trong không gian này. Loài người trên trái đất chỉ là hậu duệ của những người nhập cư từ các nền văn minh đó. Ví dụ, trên trái đất có bốn chủng tộc với màu da khác nhau. Người da trắng được Amnat cho là nhập cư từ sao kim, người da vàng là nhập cư từ sao hỏa, người da đỏ là nhập cư từ sao thổ, còn người da đen thì đến từ sao mộc không có sự tiến hóa từ loài vượn, có người xuất hiện từ trong không gian. Ornat nói, những hành tinh anh em này luôn quan tâm đến sự tiến bộ của nền văn minh trái đất và họ sẽ gửi những người giỏi nhất của mình đến trái đất để trở thành người trái đất và mang công nghệ cao đến cho loài người. Ví dụ như Tesla được xem là đại diện cho công nghệ được sao kim mang đến cho trái đất. Nhưng một nguyên nhân khác chính đã khiến Ornat lắc đầu là cô cho rằng nền văn minh trái đất hiện tại đã đạt đến đỉnh cao, nhưng nhược điểm lớn nhất cũng chính là nền văn minh tinh thần lại rất thấp. Đây là một xu hướng rất có hại, cho nên tốc độ cải tiến công nghệ cũng rất chậm. Với tốc độ này rất khó để khám phá những bí ẩn của các hành tinh khác. Quả thật, những ý kiến mà Omnath đưa ra cũng rất giống với những gì mà cậu bé người sao hỏa Poreshkar nhận định. Cả hai đều cho rằng có những nền văn minh khác nhau tại các hành tinh chỉ là tồn tại ở trong một thời không khác nên nhân loại sẽ không thể tìm thấy bằng khoa học hiện đại. Ngoài ra, một điều rất quan trọng mà các cư dân ngoài hành tinh này nhấn mạnh đó chính là vấn đề về đạo đức. Cả Omnat và Boreska đều công nhận rằng các nền văn minh ở hành tinh của họ đều chú trọng, đều phát triển tinh thần và đặc biệt lấy đạo đức làm vấn đề cốt yếu. Cậu bé sao hỏa cũng mô tả thế giới của mình như sau. Hành tinh sao hỏa này về cơ bản là một xã hội theo chế độ quản lý hội đồng trưởng lão, không có khái niệm về chính phủ hay chính trị, thể chế trưởng lão là cốt lõi. Để trở thành trưởng lão không phải dựa vào chiến tranh, người có quyền lực hay là chính trị của dân bầu, mà là đạo đức để đo lường hoặc là công nghệ phát triển lên vị trí này. Vậy đạo đức trong khái niệm của chúng ta cơ bản là gì? Đó là sự cho đi, cho đi một cách vô tư. Ai có thể vô tư cho đi vì người khác, vì xã hội và cho tương lai vĩ đại càng nhiều thì đó chính là trưởng lão. Một mô hình thăng cấp khác là công nghệ hay còn gọi là sự phát triển công nghệ. Giả sử rằng điện thoại di động hiện đang sử dụng trên trái đất được một người sao hỏa phát minh và cống hiến vô tư cho xã hội sao hỏa, mang lại sự tiện lợi cho công chúng cùng hưởng. Như vậy người sao hỏa này sẽ nâng cao tầng thứ của mình. Nếu anh ta vẫn có thể tiếp tục đột phá về công nghệ, thì người sao hỏa này sẽ tiến gần hơn một bước đến vị trí trưởng lão. Và đột phá về công nghệ của anh ta phải là cùng với sự nâng cao đạo đức, trình độ khoa học kỹ thuật và phương thức phát triển của tổng thể sao hỏa. Là như vậy, và nó cũng là hình mẫu của những trưởng lão cai quản trên sao hỏa. Quay trở lại để nói về trái đất, khoa học kỹ thuật cũng đang rất phát triển, mạng Internet, máy bay và ô tô đều đang cải tiến công nghệ hàng ngày. Tuy nhiên, xã hội này là một cấu trúc xã hội, trong đó các cá nhân hoặc quốc gia tích lũy của cải và tồn tại vì lợi ích của cá nhân, tập thể, nhân loại vì tiền mà không điều ác nào không dám làm. Lại còn nghĩ tới phát triển công nghệ sao? Điều đó chẳng phải là chuẩn bị cho đại chiến giữa các hành tinh trong tương lai hay sao? So sánh phương thức tư duy và phương thức sống của người trên sao hỏa và nhân loại trên trái đất, tất cả đều là những mâu thuẫn và xung đột đảo ngược nếu là như vậy thì con người chúng ta không hề đơn độc trong vũ trụ này, còn có rất nhiều anh chị em khác trong tinh cầu tồn tại khắp nơi trong vũ trụ này. Tất cả bọn họ đều thừa nhận sự tồn tại của thần và sự đề cao đạo đức trong cuộc sống để đạt được sự thăng hoa về sinh mệnh. Điều này có gì là khác so với các pháp môn tu luyện của xưa đây? Có lẽ nào mục đích chân chính trước khi chúng ta xuống trái đất này cũng chính là để gỡ bỏ nghiệp lực và đạt được sự thăng hoa về tâm tính, các bạn nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Xin hãy để cho chúng tôi biết cảm nhận ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.